thank you te chi pang na te song zang dom ma ma hi amen ina na pek pina thang a ding in zong ong la mening mo ina la sa te zong ina siam ma ma ina ilung simong su kha ma ma hi tu na a chupi ma ma me te adang bang jiria adang na te zong chupi lo chi na hi lo ina inun tang na zak lo aphomo me te ikisap yeah na se sang mama mani in ivek pe na ding to ni la ki zok ki chim ta ding à, ai te in ivek pe ding to pang ne khang na hunai te khang no da na hi zia zia ni la mo tom chik a game lian la hi lo in avek pu na jesu ona nga yam chi kha test na kha chi pak leng ina tu ding tu ka chi le tu ding ka chi le ding ding ayanga jesu ka chi jesu sorry tu ding chi ding ina ayang no tulo udingin Jesu. Sorry, wait, I forgot the game. Jesu chỉ để tuổi na. Yeah, Jesu cái chỉ lấy back tu đình rồi. Sorry gọi. Okay, tua kim mò băng niên là mò. Ina tu cái chỉ để tu lâu đình, đình cái chỉ để đình lâu đình. Jesu cái chỉ lấy back tu đình. In tôi cho Jesu ô na Jesu chỉ na sáng hà lấy tu đình chỉ là hi. Gọi, kí khát, nè, trung. <laughs> OK, đừng kinh vô đừng kinh vô đừng kinh vô khai về lại khai về exercise rằng là còn này, gọi tạm chức OK. OK, Jesus sorry OK, Jesus tu cái gì lebec à Jesus na zaka lebec tu đi hi rồi sorry quay. tu cái gì là đi à đi <laughs> tu cái gì là đi tu cái gì là tu lâu đi Jesus apa nặng nặng lệ Jesus tu cái gì là tu đi Jesus đi cái gì đi hi rồi cái lệ cái lệ cái này sai cái bạn này นันเกก็เลยใส่ตัวบาปเสียงเจสุดิงเจสุดูเจสุดิงเจสุดูตูอะไรใส่เงี้ะนับเนี่ยเปียอไปฮิดาอุเจก็เลยสักคนเป็นนาตมองนี่อินาตุอินาอัชกินาดินาจงอ่ามวกนาคัดกินเอลวินเดนายาปะทอนนี่นาอินาปะทอนอี มาอีมาแต่อาซีจงให้พี่นาต้งดิ่งสักเฮลาตัวนี้นายสเปเชียลเกสไอฮีกีทางตุ่มสักจงมาแต่นะอ่ะให้พี่นาต้วมวกลานี่เลยคุณเป็นนาตัวโมให้พี่นาต้วเอามาจงมวกนาในนี่เอ้ลุงดาไม่น้องกี้ขับปูลุงดาไม่อินาตัวน่ะอีลุงซิมเต้ลุงไงนี่ลามิเตปัสยานี่ตัวป้าตัวนี้นักกี้ยา